Ok anh em ơi, thì hôm nay nè mình lại tiếp tục quay trở lại làm thêm một video mini world mới cho các bạn xem rồi đây. Và trước khi vào video nè các bạn đừng quên là hãy gọi là làm theo những gì mình nói đây nha, đó chính là hãy để cho mình một like nè share nè và nhớ nhớ subscribe đăng kiếm họ cho kênh youtube của mình nữa nè đó để giúp cho mình mau đạt được một triệu subscribe nha anh em mình đã gần đạt được một triệu subscribe đó anh em đừng quên là hãy đăng ký hộ cho mình nha anh em nha ok còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video hay nào mấy bạn ơi à, hôm nay bạn thấy là mình đang ngồi ngoài công viên nè mở con giờ trời trời gì vậy ai cái kênh nước dần hay ba con thằng lặng con đua nhau căng nhau đứt đuôi ba dừng dừng dừng lại dừng lại dừng lại stop dừng lại dừng lại dừng trời hai người làm gì mà ồ ồn ào um sùm quá tôi có tin là tôi gọi công an phường xuống đây hốt hai người lên trên lên trên phường luôn không ủa tự nhiên hôm nay sao anh ăn mặc gì lạ vậy gì đâu mà anh không anh không có mặc quần áo vậy đi mặc mặc đồ nhìn chân chuỗi nhìn beo nhìn beo nheo vậy mang hết đồ đi đổi lấy mì gói anh tạm sống qua ngày rồi hả gì dịch dịch bán hết đồ rồi á cái gì kỳ vậy ủa, ủa, ủa mà mà sao sao tự nhiên lại phải bán đồ chứ ở nhà làm gì có gì làm đâu mà kiếm tiền trời các bạn có xem video youtube các bạn chỉ coi video có ấn vào quảng cáo dùng đâu mà làm gì có tiền sống một ngày đổi quần áo lấy mì gói rồi trời trời trời trời ơi là trời cái gì đâu mà thê thảm vậy anh Trời ơi bán hết đồ luôn rồi Trời trời trời nhìn kìa cái đích bự đó không dịch đúng là là chàng trai của cái đích bự như hành tinh nè ờ, nè vậy không có micro phải cầm tạm cờ lê hát tạm nữa à ơi mấy bạn ơi mình hiểu rồi trời ơi trời từ nãy giờ mình cứ thấy ồn ào ồn ào gì hóa ra là do là anh anh anh dịch đang đi hát dạo bạn ơi ủa mà mà mà mà sao sao mà khổ vậy dịch cái gì đâu mà khổ nội mà nghèo khổ nữa mà phải phải phải đi ra ngoài đây hát dạo để xin kim cương luôn vậy gì ghê vậy thì hết kim cương trong nhà sao hết tiền đi đổi quần áo lấy mì gói sống qua ngày thì ăn hết mì gói lấy gì đổi nữa ra ngoài hát kiếm sống làm sao mà hát từ sáng rồi nó bắt tao hát mấy chục bài đâu cho tao nhìn nào đâu nha nãy tao mới bỏ con viên kim cương vô rồi nha quan giang quá nhà hát tiếp bỏ có một chút mà mày bắt tao hát tận mấy chục bài mày sống là mày cũng ờ, hay dữ ha ờ, ờ thôi được rồi Thôi được rồi, được rồi, trời đừng cãi nhau nữa, đừng cãi nhau nữa Trời ơi, hay cái vấn đề ở đây là dịch không có tiền chứ gì Trời yên tâm đi, có em ở đây, em sẽ giúp cho anh hay Mình cảm thấy tội dịch các bạn ơi, dịch không có tiền ăn, dịch phải ra ngoài đây đứng hát dạo để kiếm tiền luôn Tội nghiệp, ảnh ảnh ghê luôn á trời Thôi được, không sao, bây giờ mình sẽ có một cái ý kiến thế này để mình hỏi dịch mới được này dịch ơi dịch dịch ơi em nói anh nghe nè trời anh yên tâm đi cái gì chứ gọi là chuyện tiền bạc hả anh yên tâm có phong cận đại gia ở đây mà anh lo gì bây giờ anh muốn có kim cương đúng không anh chỉ cần đi theo em thôi em dẫn anh ra ngoài đây đào kim cương thoải mái luôn Ôi, đi đào kim cương luôn, anh đi cùng em luôn nè. Đừng ok, đi đi. đi. Ê, mi có cho được xu nào đâu Hả gì? Bà bà bà có kim cương rồi, bà còn đòi đi làm gì nữa? Kệ đòi, kệ kệ kệ có kim cương mà. Trời ơi, thôi, thôi cũng được cũng được, đi luôn đi luôn. Trời mấy bạn ơi, riết rồi cái bộ ba bá đạo nghèo hết luôn các bạn ơi là trời chỉ, à không, chỉ có một mình mình là giàu thôi, dịch với Timmy nghèo hết trơn rồi. Thôi không sao giờ mình sẽ dẫn dịch với Timmy cùng đi đào kim cương cùng với mình nha anh em. Ok, let's go đi luôn nào. One hour later. Ok các bạn ơi Thì mình đã dẫn anh Dịch với lại Timmy đi đến được cái thế giới kim cương Mà mình hay đi đào kim cương nè anh em ơi Đó thấy đẹp chưa đẹp chưa Các bạn nhìn nè xung quanh đây nè Toàn là kim cương luôn anh em ơi Trời ơi là trời quá trời luôn Dịch ơi Anh có thấy cái thế giới nào nhiều kim cương như thế giới nào không anh Thế giới này là một cái thế giới mà toàn kim cương mua vàng kim cương ở everywhere everything ở nào đúng rồi về thôi mình bán kênh youtube mình khỏi làm channel luôn về video cuối cùng rồi. đúng rồi em nói thiệt anh nha bây giờ anh anh anh ở đây anh đào kim cương anh ăn kim cương ăn ăn đến khi nào mà anh gọi sao ta anh anh già anh chết đi luôn cũng không hết kim cương nổi luôn em nói thiệt kim cương đây nhiều lắm coi nè ôi nè lụm viên cho anh coi nè đó quá trời ơi Trời ôi cục kim cương to đùng luôn mày ơi Ôi Mà khoan nha Em nói anh nghe nè Cái kim cương này á chúng ta đào ha không những mà chúng ta có thể đem đi bán được mà ở ở ở đây nè anh nhìn nè anh nhìn nè đây em có chuẩn bị sẵn ở đây một cái bàn chế tạo và các bạn chế tạo để làm gì anh biết không bấm chúng ta bấm vào cái cái gì ta cái bàn chế tạo chúng ta có thể chế tạo được thêm nhiều thứ nữa và em sẽ em sẽ chế thử cho anh thêm các bạn chế tạo nè đó ghê không đó anh có thể chế được ờ, gỗ nè chế được dụng cụ chế được thức ăn và anh có thể xây nhà anh sống ở đây luôn mà không lo bệnh dịch nữa ghê không ghê không không lo corona luôn ghê không ồ ghê Trời ơi, Phong Cận mà, Phong Cận TV là người gọi là giỏi ơi là giỏi luôn mà, cho nên là mọi người cứ yên tâm. À khoan mọi người ơi, em nói mọi người nghe nè, hay là bây giờ chúng ta đào cái mớ kim cương này xong chúng ta mua gỗ, chúng ta xây nhà ở đây luôn đi. Hợp lý dạ, không? Đúng rồi. Em tính xây một cái tòa lâu đài bằng kim cương mà, dịch thấy sao? Vái cà chuối. Ghê không, ghê không? Vậy vậy nhớ làm cho tôi cái giường thiệt là đẹp nha Xong tôi sẽ làm công chúa ngủ trong rừng Yên tâm ờ, tôi tôi tôi, tôi, Yên tâm tôi sẽ làm cho bà một cái chuồng heo Để bà ngủ rồi Chuồng heo kim cương Đúng rồi chuồng heo bằng kim cương luôn Trời ơi xịn dữ Ok để em xem coi Trong đây là mình có thể gọi là đổi ra được gọi là gỗ nè Đó quá trời gỗ luôn Ok đem đổi gỗ nè khoan Để coi coi mình còn đổi được gì nữa không Ui không những đổi được gỗ mà mình còn có thể đổi được tên lửa nè Đổi được đại bác nè Trời ơi xịn phải. Ok đổi đổi đổi đổi đổi Mình đổi thử nha Đổi nè Xong bây giờ chúng ta đã có được một cái đại bác nè Rồi để mình dùng thử nha anh em Ôi bùm trời ơi chết queo hết luôn bạn ơi vãi nồi trời ơi trời cái đại bác này mạnh dữ ờ, có, có gì đâu dữ quá ừ bên dưới này cũng cũng cũng cũng có đá nè nhưng mà thôi cái đá này đào làm gì anh mình có kim cương rồi mình đào đá làm gì nữa đồ tôi đâu hết rồi tôi lụm hết rồi ok rồi để mình chế coi mình sẽ chế tạo thêm uh, gọi là gỗ để mình xây lâu đài anh em chế tạo thêm nè ui anh ơi anh qua à, anh coi nè okay. anh coi timmy nè timmy kỳ này nó qua bên đây nó tha hồ nó mua đồ ăn luôn nè anh trời ơi quá trời đồ ăn luôn tha hồ ăn ăn là nó đang ăn quá trời luôn là ngon ơi là ngon mà không trời dạ đây em à, em em nghi cái kỳ này timmy nó biết thành con heo thiệt luôn anh rồi cái bây giờ nè mọi người phải phụ em nha Bây giờ mọi mọi người đào giúp em uh, hết cái kim cương ở xung quanh đây ra đi Xong rồi lắp phụ em một cái sàn gọi là một cái sàn bằng gỗ nè Để chúng ta xây một cái tà lâu đài kim cương ở, ở phía trên nha Đó Bây giờ mình sẽ phải vào để mình chế cho mình một cái cây à, ta cái cây này là gì? Cái máy cưa, đúng rồi, chế cho mình cái máy cưa nè. Để chúng ta có máy cưa chúng ta xài đó. Rồi bây giờ kim cương này hả? Không muốn dùng vứt được luôn các bạn ơi, dục thoải mái luôn. Ở đây nhiều kim cương quá mà. Lắp vô nè. Rồi bây giờ bây giờ em à, em em sẽ xây cái gì ta? Em sẽ xây tòa lâu đài bằng kim cương nha. Rồi để xem coi bây giờ mình sẽ xây cho mình à, ba à, không bốn cái cột mới đúng chứ mình sẽ xây cho mình bốn cái cột bằng bằng kim cương nha xây ra thế này ok ở đây nè rồi sau đó xây bên đây nữa Ủa em xây gì vậy? Em đang xây mấy cái cột bằng kim cương để xây tòa lâu đài bằng kim cương Ok bây giờ mình sẽ xây cao lên 1 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Ok xây cao cao lên bạn ơi Xây cao cao lên để chúng ta gọi là tránh trường hợp những con zombie, những con quái xuất hiện trong đây nha Ơ dịch, không biết rằng là trong thế giới này nó nó có zombie hay hay quái vật không anh ha Thôi thôi thôi, không có nhu cầu gặp quái vật ở trong này đâu quái vợ đồ trong này bằng kim cương mà bây giờ gặp con quái vật kim cương người đấm què tay sao rồi ừ rồi. ha biết đâu trong thế giới này có con trứng nổ bằng kim cương có con zombie bằng kim cương luôn sao ta wow nghe hấp dẫn hấp dẫn mấy bạn ơi ok ok để mình kiếm coi có gì để mình ăn mình hồi máu không ta trong đây chúng ta sẽ có thể chế tạo được thêm cả bánh mì nữa nha đây mình sẽ chế cho mình một nồi bánh mì luôn trời ăn không hết luôn bạn ơi kim cương không dùng thì vứt đó kim cương không dùng thì vứt cần gì đúng không Trời ơi, có cái bức tường á ở, ở, ở, đằng trước này dành cho dịch xây mà từ nãy giờ dịch chưa xây xong nữa bạn ơi, bạn thấy không? Mấy bức tường sau lưng này nè, một mình mình xây mình xây xong mà có mình dịch nãy giờ dịch chưa xây xong cái bức tường đằng trước này nữa. Trời ơi, dịch này lười quá bạn ơi. Kỳ này là phải trừ lương dịch mới được, không cho dịch lãnh lương luôn. Ok, qua đây nè. Ờ, anh anh làm gì dịch? Mày nói gì mày nói lại coi à, anh anh cầm cây đại bác anh anh nhìn nhìn em làm gì dịch em em em đâu có làm gì đâu đâu làm gì đâu mày coi nãy mày chơi ai là là là dịch phụ xong mày nói gì mà dịch lời trừ lương gì mày trừ lại coi mày trừ coi tao ờ, ờ ờ em em có nói gì đâu em nói mày đâu xem demo không là cho xem demo nè đó demo đó ôi ôi anh bình tĩnh bình tĩnh anh ơi bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh anh ơi bình tĩnh thế giới này bằng kim cương mà là nó gọi vào mình vào nó nó nó nó kêu là anh thiệt ơi anh đi với em về một nơi sung sướng đi em sẽ chỉ anh sẽ vì việc đào kim cương thôi giờ nó bắt mình đi xây thành nó nó đi xây nhà nó thằng hai vụ đang cấp rồi thành ủa thì em em dẫn anh đến đây giờ anh phải phụ em xây nhà chứ chứ chẳng lẽ giờ anh vô đây anh chỉ biết ở ở không em là người dẫn anh đến đây mà anh phải anh phải nghe theo lời em chứ coi như em bây giờ ừ, em rồi. phải nghe lời phong phải không đúng bây rồi pháp không không ông bắn phong cái nào ông nghe lời phong liền tao tao ờ, tao tao bây giờ là dịch dịch với timmy là phải nghe rồi em không thôi là em sẽ khóa phòng này lại ê ê sao thấy cái tà thần này giống cái tà thần ở trong vùng đất chết vậy hả ừ nó đó ờ thì cái này nhìn nhìn là tà tàu lâu đài bằng kim cương trong vùng đất chết luôn mà ồ oh. vậy thì trong video này sẽ đặt đây là vùng đất kim cương vùng đất kim cương đúng rồi hợp lý á ok rồi mình sẽ là xây cho xong cái tòa lâu đài luôn nha anh em nha đó phía trên là mình cần phải lắp thêm hàng rào nè để mình lên mình lấy thêm ờ, gì ta mình mình lại đây mình chế cho mình ờ, thêm hàng rào mới được ok kiến trúc nè để mình chế thêm hàng rào nha 2000 years later Ai, xong rồi, cuối cùng thì tòa lâu đài cũng đã xây xong rồi các bạn ơi Đây các bạn xem nè, đó Bên trong tòa lâu đài có đầy đủ mọi thứ luôn nha Sách vở đồ, các kiểu giường ngủ rồi Có bếp nè, có bàn ngồi các kiểu Ở trên lầu còn có cả một cái bàn ăn nữa nè em ơi Ở bàn ăn chúng ta có thể ngồi ở đây Chúng ta ngắm ngắm ngắm cảnh Ờ mà xung quanh đây có có gì đâu ngắm trời Xung quanh đây toàn là kim cương không, Đấy, giờ ngắm sao? gì Ấy nghe là sao nhà mình không có cửa vậy rồi buổi tối zombie nó vô nó hốt hai mình đi sao vậy không sao, không sao Ở đây không có quái vật đâu Tôi nói thật, cái đây là một cái thế giới rất là hạnh phúc luôn Đây là kim cương không làm gì có quái vật ở đây mà lo Đó, tôi xem coi à, Bây giờ à, bây giờ bà bà bà sợ quái vật đúng không? Yên tâm, tôi có cái này để tôi đuổi quái vật cho bà nè Từ từ để tôi xem coi Ở đây tôi thấy nó có cái chế cái này để mình đuổi đuổi quái vật nè Từ để tôi chế cho à, Chế cái, cái này để đuổi quái vật nha Đây, trời ơi, Timmy, vào đây Vào đây tôi chỉ cho nè Bà bà bà sợ quái vật đúng không? Yên tâm đi, nếu bà sợ quái vật thì tôi có cái này nè. Đó. Mình để cái này vào trong nhà hiểu không? Là quái vật bọn nó thấy mấy cái quả bơm thì bọn nó sẽ sợ mà nó không dám lại gần đâu. Yên tâm, yên tâm. Tôi thông minh lắm thấy không? Nè, để xung quanh đây nè. Đó. Hợp lý không? Giật đây, anh thấy hợp lý không? À Timmy ơi, tôi chỉ với bà nè Bây giờ tôi sẽ để thêm ờ, ở chỗ này một cái cần gạt Đây, để cái cần gạt ở đây, đó Bà biết lý do sao tôi lại để để cần gạt ở đây không? Sao để đây không không tào lao tào lao cái cần gạt tôi để đây nè là có nghĩa là mai này nếu lỡ có ăn trộm vào trong nhà của chúng ta thì chúng ta muốn ờ, gọi là thủ tiêu hàng trộm đúng không chúng ta chỉ cần gạt cái cần gạt này cái hiểu không à bây giờ để tôi gạt cái cần gạt cái là mình tào lao tào lao bà nghĩ sao vậy cái cần gạt này gắn vô quả bơm bà chỉ cần gạt cái thôi là nổ bánh nhà luôn á Yeah, trời ơi là trời nổ banh cái nhà tôi rồi ơi ôi rồi xong rồi tôi lỡ tay tôi bấm luôn rồi thằng phong rốt cục nó đang nhân cách hay nó tự kỷ à nó bắt mình qua đây thôi nó bắt mình xây nhà không tự phá cái nhà nó rốt cục nó muốn gì <laughs> à, mọi người ơi mọi người ơi mình đã mình đã lỡ tay mình phá ngôi nhà mình luôn rồi trời ơi trời à, xong luôn rồi thôi xong rồi thôi em giận mọi người quá thôi em em không ở đây đâu thôi em về đây ê timmy ơi anh phát hiện ra đây là kim cương phát nè À, kim cương phách nè kim cương phách này kim cương gì mà đào đó đây hả hả lừa mình hay sao ấy đâu đâu gì đâu ủa ủa gì đâu đâu nhìn nè đây nè đây nè hả ủa ủa cái này cái này là gì cái này là cục cục cục đất mà ừ thì cái này đâu phải là ờ, kim ờ. cương thiệt đâu cái này là cục đất mà mày mày mày mày mày ai ai ai trời ơi nhưng mà nhưng mà anh anh anh dịch phải hiểu đây đây chính là cục đất có hình dáng của một viên kim cương anh hiểu không đó vậy thôi giờ em em em dài nha máy bay mọi người nha máy bay bye bye ai à ai à đừng bắn em nữa em sắp chết rồi đừng đừng ok bạn ơi thì thì coi như là <laughs> mình đã dẫn anh dịch với với timmy đi đến được hành tinh ai à <laughs> rồi xong chết mèo luôn đi đến được hành tinh kim cương rồi nha nhưng mà kim cương này là kim cương dởm mấy bạn ơi kim cương kim kim kim kim cương dởm nha không phải không phải kim cương thiệt nha <laughs> ok có làm thì mới có ăn đừng có hồng đừng có mơ đến cái chuyện gọi là đi đến một cái thế giới kim cương các bạn hiểu không đó ok còn bây giờ mình nghĩ rằng video này cũng đã dài mình sẽ kết thúc video từ đây đây giờ mình về lại làng hero team đây bye bye mọi người đó mình sẽ để anh anh dịch với cái Timmy ở lại đây luôn cho họ ở, ở đây vĩnh viễn luôn ok bye bye mọi người nha yêu anh em phải rồi tạm biệt bye bye mình về đây nhớ đăng ký ủng hộ cho mình nha bye bye, bye.